Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021, tức ngày 11 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày canh tí, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày canh tí hôm nay là nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. 1. Tử vi tuổi tí. Thường quan tác động khiến người tuổi Tý vướng phải nhiều chuyện không như ý muốn,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 Bản mệnh nên vận động phù hợp với thể trạng và không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Công việc của người tuổi Sửu suôn sẻ nhờ có tam hội phù trợ. Bạn tìm ra được phương pháp giải quyết vấn đề hợp lý nhờ biết cách lắng nghe những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp đưa ra. Bên cạnh đó, bạn luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp bản mệnh gặp được người có cùng chí hướng với mình hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu có thể cùng nhau cố gắng ắt sẽ đạt được thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Thổ Khắc Thủy nhắc nhở người tuổi Sửu cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bạn đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên lờ đi những điều người ấy đang làm cho mình. Bạn nên hiểu rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Tị, Dậu. 3. Tử vi tuổi Dần, Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi dần có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, đặc biệt là với những ai làm việc tự do. Bạn chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng nếu đã chăm chỉ và quyết tâm trong các công việc làm thêm. Bạn là người vui tính, thông minh và rất phóng khoáng với mọi người, tuy nhiên, con giáp này cũng cần ý thức được tật xấu của mình là hay ba hoa, khoác lác. Đừng quá kiêu ngạo bởi điều đó sẽ khiến bạn dễ mắc phải sai lầm. Hãy khiêm tốn hơn để nhận ra và học hỏi những điều hay từ mọi người. Thủy sinh mộc,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 Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý con giáp này không nên lên án quá mạnh mẽ những lỗi sai do sơ suất của người khác. Hãy sử dụng những từ ngữ uyển chuyển hơn, tránh việc gây tổn thương cho người nghe và không mang lại tác dụng cần thiết. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho biết thủy sinh mộc, may mắn bạn có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn Nhờ có tam hợp nâng đỡ, người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, con giáp này cần tìm cách để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên cả thèm chóng chán. Hãy nhớ rằng, để thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở mọi việc giữa chừng, bạn sẽ chỉ mang lại phiền phức cho người khác và khiến những người đặt niềm tin vào bạn thất vọng. Thổ khắc thủy, người tuổi thìn và nửa kia có thể xảy ra hiểu lầm trong ngày hôm nay. Mỗi khi có vấn đề xuất hiện, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ, Thiên quan giáng họa, người tuổi tỵ có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay, tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó. Thủy khắc hỏa, con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, dù mất rồi cũng có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Tí ngọ tương xung, người tuổi ngọ trở nên rất nóng nảy. Bạn khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay có những hành động gây tổn thương hoặc ác cảm với mọi người xung quanh. Trong các mối quan hệ xã hội, nếu còn độc thân con giáp này có thể nhận ra rằng có nhiều đối tượng khác giới quan tâm đến mình. Tuy vậy, dường như đa số đều có mục đích riêng khi tiếp xúc với bạn, vì vậy tốt nhất là bạn hãy chú ý giữ khoảng cách vừa phải. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực thành là ngày thích hợp để xuất hành, khai trương, giá thú. Bạn có thể thực hiện những kế hoạch mình đặt ra từ trước đó nhưng không quên căn cứ vào tình hình thực tế ở khu vực mình sinh sống. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, dần, tuất, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi Theo tử vi 12 con giáp, cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi mùi, đặc biệt là ở lĩnh vực sự nghiệp. Những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập chờ cơ hội. Nhiều sự cố có thể xảy ra bất ngờ. Trong gia đình, những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi mùi và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Để giải quyết tình trạng trên, cả hai người đều cần phải cố gắng thấu hiểu nhau, đồng thời nhường nhịn nửa kia nhiều hơn. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, con giáp này nên đi về phía Tây Bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây Nam để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Tiếp nối tử vi hàng ngày 12 con giáp, kim sinh thủy, Mối quan hệ giữa người tuổi thân và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia, nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với đôi bên. Bạn cũng có thể lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm đôi bên, không nhất thiết phải ra ngoài mà có thể tổ chức ngay trong gia đình mình. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm vợ chồng càng thêm phần gắn bó. Tỷ kiên mang lại những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của người tuổi thân, bạn có thể vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của bạn bè, đồng nghiệp. Hãy giữ quan điểm vững vàng, đừng nên nghe theo ai nói ngả nói nghiêng. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tuất. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do bạn phải đối đầu với cục diện tương phá. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ, khiến bạn tốn thời gian giải quyết, bạn có biết những điều không mong muốn xảy đến với mình một phần là do có bàn tay của kẻ tiểu nhân. Do đó, con giáp này cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người có ý đồ xấu. Bên cạnh đó, dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bạn cũng không nên giấu trong lòng mà nên chia sẻ, tâm sự với nửa kia hoặc những người đáng tin cậy. Nhiều cái đầu luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một cái đầu, và đây cũng là thời điểm để mối quan hệ giữa bạn và mọi người càng thêm gần gũi. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Thổ khắc thủy, mối quan hệ xã giao của người tuổi tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Con giáp này có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ, muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình. Bạn cần giữ khoảng cách với họ để tránh xa rắc rối. Bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn, Thiên ấn xuất hiện cho thấy bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè và đồng nghiệp, vì vậy đừng sợ khi phải đối diện với khó khăn. Người tuổi tuất có thể coi đó là cơ hội khẳng định giá trị của bản thân, từ đó đạt những nền móng ngày một vững chắc hơn cho sự nghiệp. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi. Tam hội nâng đỡ, người tuổi hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, với bản tính hiền hòa, tốt bụng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Bạn luôn nhận được sự yêu mến và tôn trọng của mọi người. Người tuổi hợi còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu bạn còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bạn những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề còn tồn tại. Thủy vượng xuất hiện khuyên người tuổi hợi cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn.